Chào các bạn, hôm nay rẻ không khuyến mãi sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa Nhật. Bếp có hiệu là Paloma IC N86B. Đây là ngoại thất của bếp đây. Đây là bếp nướng nè. Có mâm và vỉ nướng bằng inox. Bếp này được xuất xưởng vào tháng 1 năm 2, 2018 Bếp còn đời rất là cao Bếp này rất là đẹp Ưu điểm của bếp ga Nhật so với bếp ga Việt Nam á Bếp ga Nhật được xuất xứ từ Nhật nên sử dụng rất là bền Thứ hai nữa là rất là an toàn Đây là cảm biến phá ga tự động đây Cái hình giống như cái đầu mỏ hàng Khi mà <clears throat> nước tràn làm tắt lửa hoặc là gió hỏi tắt lửa thì sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến nó sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại thứ ba nữa <clears throat> bếp ga nhật là rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có người ngày nấu ăn hai buổi thì một bình ga giá, giá khoảng 320 tôi sử dụng được khoảng hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng tôi chỉ tốn 150.000 tiền ga thôi bây giờ tính năng đầu tiên á tôi cũng sẽ thử là phá ga khi gió hỏi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu lên và một ít nước bây giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi làm tắt lửa sau 5 đến 7 giây á, cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh bếp nó mới ờ, tắt thôi đây bếp đã tự động phá ra và kèm hai tiếng tập đóng đờ le bếp bên trái nè bếp bên phải là bếp nướng công tắc thì vẫn còn đang mở đây còn đây là que chạm đáy nồi đây khi mà nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa và khóa ra thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ bếp nó mới khóa đây tôi sẽ dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái <clears throat> hai cái đáy nồi bây giờ tính năng đầu tính năng thứ hai tôi sẽ thử là khóa ra khi nước cạn nồi đây. còn nếu các bạn thử tính năng <clears throat> tính năng này nhà các bạn nên dùng nồi của cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ thì cho dù các bạn thử có buổi bếp nó cũng sẽ không khóa như pin <clears throat> như ờ, các loại pin nè bếp ca nhật á, đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại nè cho khi <clears throat> nên khi á, chúng ta sử dụng một bếp thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ nên nó sẽ hao pin hơn như pin con ó con thỏ nè pin này sử dụng cho cái gai nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba là pin Maxell á ba loại pin này sử dụng cho cái gai nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả là pin này rất là kém nên các bạn hãy tránh ra còn để khắc phục về pin á đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại bằng một pin pin sạc pin hiện có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp gắn gắn đâu cực pin đi hai pin nó là một cực sạc có đoạn dây dài 3 mét Còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa Nhật á, cái loại van phù hợp với ờ, <clears throat> với nó là loại van Amilus 345m. Van này nó cho cho lượng tiết lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những quanh ga ở nhà mình sử dụng và này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á, thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại banh ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi đây bếp bên trái và bếp bên phải đã tự động giảm nhỏ lửa nè ở vị trí cần ga đang vị trí lớn nhất nó đang có nhiệt độ cao bếp bên trái 216 độ bên phải 221 độ bếp ga Nhật thì có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng với hai phân còn khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng nè để hai nước úp lên cũng làm mềm phẩm khi nướng nó không có bị khô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 hoặc các bạn xem youtube trên TV á cũng có thể tìm đến với từ khóa rẻ hơn khuyến mại để đón xem những video thử bếp nội địa nhật của chúng tôi và các bạn nhớ đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video thử bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem đây cả hai bếp nấu đã tự động tắt lửa và phá ra sau chế độ là nước căng nồi đây công tắc thì vẫn còn đang mở đây thì bây giờ mình sẽ tắt pin sạc cho các bạn cùng theo dõi đây pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ đôi dài với hộp pin thì tôi gắn kèm thêm một cái lò xo khi nhận biết về nhà các bạn lấy lò xo móc vào cực dương của một bên đây cực dương là dấu cộng nè các bạn móc vào một đầu lò xo tiếp vào miếng thép trong hộp pin nè bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn để nhận biết pin yếu các bạn có thể theo dõi theo nhịp đánh lửa của bếp nhịp đánh lửa nhanh liên tục là bên đầy chậm dần là bên yếu còn đây là đầu chờ của sạc pin đây đây cái hết pin các bạn cắm vào thời gian sạc của pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu mà các bạn không có thời gian để theo dõi á thì các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ là đang nạp pin vào một lần sạc á các bạn xài được ờ, từ 2 đến 3 tháng tuổi thọ của viên pin này nó khoảng 4 năm nên các bạn khỏi lo phải hai bên thì đối với dòng bếp này nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo cắm hẹn giờ giúp các bạn à, biết trước thời gian chính mà những món ăn mà các bạn à, biết thực hiện trên ổ cắm hẹn giờ từ 1 đến 60 phút các bạn mượn vào ổ cắm hẹn giờ nè đây các bạn cắm vào ổ điện đây, tôi sẽ hưởng một phút cho ổ cắm hẹn giờ khi sử dụng ổ cắm hẹn giờ á các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian trên ổ cắm hẹn giờ á bếp nó mới tự động tắt lửa và phá ra lại nếu mà các bạn quên lấy pin ra thì sau khi hết thời gian cho nấu cắm hàng giờ bếp nó cũng hoạt động bình thường vì nó vẫn còn điện cung cấp của pin bếp thì được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua dưới bếp thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột cưa vào cắn phá đứt dây điện sẵn đó đây bếp đã tự động tắt lửa và phá ra sau một phút hẹn giờ trên nấu cắm nè công tắc thì vẫn còn đang mở đây thì bây giờ tôi cũng đã hưởng hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video lúc sau